đây cả nhà mình <clears throat> hello có ai đang chờ cô lam không có ai đang chờ cô lam không nè à, ờ, cô lam ờ, mới làm về tranh thủ nói chuyện với mọi người đây trúc hằng chào em an an tạm gia Hường Chào em phương Vân Trần Ủa hồi nãy chị nói với em là đi uh, Đi ăn uh, chay mà Muốn thời gian như coi livestream hả? hả? ủng hộ gà nhà hả chị? Võ Thị Thư Trúc Nguyễn Lên nam Huỳnh Thanh Duy Hello cô Lan Lan Trần Thị Trúc Hằng em comment đầu tiên Ừ chị thấy em gì gọi tên em luôn đó đánh giao hồi nãy chị gọi em thích uh, gọi tên của em thất thanh luôn rồi kìa hello mọi người thảo nghi quách chào mọi người nha hôm nay thứ bảy thứ bảy thì mốt chảy về lam à, <laughs> nguyễn hồng diễm dương tiên chào mọi người nha vô trang lâu rồi không gặp em à, trần khánh Yuki Hana Linh Nguyễn cảm ơn em nhiều Phương Vân Trần không ai đi hết cho nên lỡ nhà hả Sao xong chịu rủ Mai Hoa đi kìa Rủ Mai Hoa đi à, Thế Ngân, Thế Lan Nguyễn Thanh Lê chịu không nổi đẹp quá <laughs> Cảm ơn Thanh Lê đó là đó là Lam chưa đánh son lên đó <laughs> à đúng rồi muốn thông báo cho mọi người một tin chấn động Huỳnh Thị Kim Chi à, Hôm nay thứ bảy không biết là mọi người có ra ngoài chơi không ta hay là ở nhà Bảo Ngược Xuân Thì gọi tên em rồi Em đang xem bộ phim Con gái chị Hằng hay lắm hả em Ừ cảm ơn em nha Coi đi Coi đến chót luôn nha Vi Khánh <laughs> Trang Lê Chị Lâm ơi chị đẹp quá à Cưng ghê Chị cảm ơn Trang Lê nhiều Ngày hôm qua tin gì chấn động vậy chị <laughs> Tin chấn động Ai mà có quan à, quan tâm là vô đây để chị lát này chị mách cho tin chấn động <laughs> Trần Nana Dạ con cảm ơn cô Nguyễn Hồng Diễm Đáng yêu quá Chị cảm ơn em nha Nguyễn Hoa Tu Ta Huỳnh Thị Kim Chi Tên gì hả? <laughs> ờ, Phương Quân Trần ở nhà xem like hả? ủng hộ gà nhà chị ơi thả tim nha à, Yuki Hana ở nhà xem like chị hả chị Phương Nguyễn ở nhà xem like của chị ừ nay à, cô làm cô Lam mới đi công việc về nè cho nên là cô Lam hôm make up sơ sơ nè cô Lam make up sơ sơ à, lát nữa cô Lam đi ra ngoài cô Lam uh, có hẹn với bạn trai <laughs> tranh thủ với mọi người nói chuyện với mọi người một chút xíu đó sẵn tiện là thông báo cho mọi người một tin chấn động <laughs> một tin chấn động gì thì lát nữa biết à, <laughs> tin gì hả Ruby Ruby Nguyễn à, <laughs> tin chấn động xong đừng té xỉu nha à, đang đợi nghe đây chị ơi Ngọc Quỳnh Trinh Trinh à, chị ơi chừng nào có phim mới hả ừ thì ráng đợi đi nha ráng đợi đi ha à, Gia Hào Nguyễn Dễ thương quá em ơi Dạ cảm ơn Gia Hào Nguyễn Toàn Đào Mộc Trà phim nào có chị làm xem hết hả à, Chào cô Sáu Hạ Nguyễn Loan Trường nào về Bùi Thái <laughs> hả à, Sắp cưới hả chị <laughs> Tin chấn động tin chấn động sắp cưới hả cái đó là chắc là là lâu lắm sao mai dạ chưa đâu chị ơi chưa đâu <laughs> thúy nguyên nguyễn tiến nguyễn tiền ngồi hộp quá ra thì cũng không có gì là ghê gớm hết á chỉ là dành cho các bạn nữ của mình thôi trời ơi chứ chưa có lấy chồng sớm lấy chồng sớm làm gì chưa đâu à, <laughs> Linh Nguyễn bộ phim nào mà hay nhất cho em tự phim với hả? thì những bộ phim hay là chị có để cái poster trên ờ, facebook của chị rồi đó linh nguyễn em cứ lên google em search rồi em vô youtube em coi lại à em biết chuyện này có liên quan đến cây son như tay chị à, <laughs> khi nào có phim hai người vợ trời ơi phim này phim phim hai người vợ phần 1 rất là hot cho nên là phần 2 chắc là mọi người rất là uh, rất là nao núng rất là mong chờ để mà uh, mong chờ để coi phần 2 nhưng mà thật ra thì phần 2 thì chị uh, ờ, tác giả kịch bản nha là viết thôi Lam là cái người mà đang là rất là mong chờ đây à, khi nào có phần 2 thì Lam sẽ nói cho mọi người biết à, mi xì chum cây son đúng không đúng rồi cây son hay quá đó là chị à, hôm trước á thật ra thì hôm trước nè chị có à, chị có à, <laughs> chị có chị có um, thử mấy cây son cho mọi người coi rồi nhưng mà bữa nay á hả một cái tin chấn động nữa đó là son rose đang là giảm giá trời ơi giảm giá thôi đó là là thông báo liền cho mọi người cùng biết đây nè xong Rose đây là giảm giá đó mọi người ơi nhanh chân nhanh tay đi mua đi kìa à, hôm nay là xong Rose giảm giá là 265 từ 265 ngàn mà giảm giá xuống là còn có 210 ngàn thôi đó là tin chấn động của chị Lan hôm nay đó <laughs> hồng phạm kim nói chuyện động trời đi chị chị mới nói xong nói chuyện đồng trời của chị là hôm nay là sun rose giảm giá <laughs> thảo hiền hậu em đoán đúng rồi đó tức là sun rose đang giảm giá cho nên mọi người uh, tranh thủ đi mua hello hello trung hiếu uh, thực ra thì cũng không có gì là uh, ờ, không có gì là ghê gớm muốn nói vậy để cho mọi người vô nói chuyện với Lam thôi uh, Kim Mùi giảm giá bao nhiêu hả? Thì hồi nãy Lam mới nói đó Kim mười giảm giá từ ờ, một từ 265 mà giảm giá xuống là còn 210 ngàn tức là giảm giá là 55 ngàn đó năm tức là mọi người được tiết kiệm 55 ngàn một cây son hôm trước thì Lam có nói rồi đó hôm nay thì Lam có uh, uh, Lam có biết thông tin thông tin từ ờ, công ty ờ, của ờ, chị Phượng Nguyễn á, công ty Mini Garden á thì công ty mới nói là có 3 ngày để giảm giá hôm qua hôm nay và ngày mai tức là 6 thứ sáu thứ bảy chủ nhật thì hôm qua Lam không biết hôm nay Lam mới biết thì Lam mới lên đây Lam nói cho mọi người biết đây nè à, tức là hôm nay và ngày mai nữa thôi đó hôm nay và ngày mai nữa là hết giảm giá cho nên mọi người tranh thủ mọi người đi mua đó là tin đồng trời tối nay <laughs> tin đồng trời tối nay đó mọi người là xong rồi <laughs> đang giảm giá à, hôm trước thì hôm trước á chị ờ, hôm trước thì lam có ờ, lam có thử mấy màu son râu cho mọi người con rồi à, mấy màu hình như là cũng nhiều cũng bốn năm màu gì đó thì à, một trong những màu đó lam chưa thử cho mọi người coi hôm nay thì lam sẽ thử cho mọi người <laughs> cho mọi người cùng coi với lam để có gì mọi người cùng chọn ồ ờ, chấn động thiệt hả <laughs> thanh hương nguyễn chấn động quá hả đó à, tranh thủ mà đi mua hôm nay đừng giảm giá nè mọi người ơi ừ duy nguyễn hai em à, hình như là mọi người hôm trước là mọi người vẫn nói lúc mà livestream xong á thì là mọi người vẫn nói với Lam là chưa không có nhận được ờ, không có nhận được thông báo không biết là mọi người có ờ, livestream này mọi người thấy thông báo của Lam hay chưa à, Nguyễn Dũng à, Lam cũng đang đóng phim đó, nhưng mà thật ra thì chưa có chiếu trên truyền hình thôi cho nên là Nguyễn Dũng chờ nha à, à, bạn sĩ Tùy Duyên có nhiều quá không biết sau nào tốt rồi sau nào cũng tốt hết em ơi sao mà chị nói cho mọi người biết là tà là xong tốt không à tà là có giấy tờ hẳn hoi uh, của bộ y tế đàng hoàng chứ không phải là uh, son uh, son chợ đâu tức là những cái son mà chị đưa đến cho mọi người biết là tài là son mà của công ty của là son tốt không thôi người phụ nữ mình mà lúc nào uh, trong cái bộ sưu tập thì cũng phải có mấy chục nhãn son đúng không sao mà xài một cây cho bằng hết được đúng không nè sao mai sao mai nói gì nè sao mai nói là son rô son bị thâm môi cực kỳ thích luôn lâu phai chị chị thích hồng đỏ cam đào hồng san hô và hồng đất ừ, những cái màu đó toàn là màu dễ đánh màu hot không mà phụ nữ mình mà đúng không ai mà không thích son <laughs> ngày hôm qua lần đầu tiên em comment mà được đọc tên hôm nay chị đọc tên nữa nha uh, <laughs> bữa em mua hai cây rồi ừ đúng rồi nhật duy bữa em hay mua hai cây như là trước đó chỉ là 20 tháng 11 thì phải đúng không chị có livestream á chị nói uh, uh, lúc đó là mua hình như cũng được giảm giá gì đó ừ, hai trăm mười ngàn đúng rồi hôm nay là được giảm giá đó mọi người hôm nay là son rose đang giảm giá là từ 265 ngàn mà uh, mà giảm giá xuống là còn 210 tức là mọi người đã tiết kiệm được là 55 000 và thêm một cái tin nữa thêm một cái tin nữa đó là hôm nay và ngày mai nếu như mọi người mua rose thì mọi người sẽ được tặng một cái phiếu mua hàng 30 000 nữa tức là cho cái cho cái đợt mà mua hàng sau á tức là mọi người mua hàng sau thì mọi người sẽ được tiết kiệm 30 000 nữa hôm nay và ngày mai mọi người mua rose sẽ được giảm giá giảm giá là uh, từ 265 000 giảm xuống là còn 210 và được tặng thêm một cái phiếu mua hàng 30 ngàn đó cho lần mua hàng ờ, sắp tới lần sau đó rất là có lợi tức là mọi người đã lợi được là 85 ngàn đó <laughs> thì hôm nay Lam sẽ đánh cái màu mà màu rất là hot màu này Lam nghĩ là mọi người sẽ rất là thích luôn rất là thích luôn á đó. đó là cái màu mà cam đất cam đất thì hôm trước đó hôm trước lâm có thử xong màu cam màu màu màu sau này cho nên là mọi người cũng có hỏi là là có cái màu cam đất hay không thì hôm nay lam sẽ đánh cái màu cam đất cho mọi người thấy nha màu cam đất nó là nó đây đánh đánh luôn luôn cho mọi người thấy cam đất nha mọi người một sự im lặng đáng sợ <laughs> tại vì thử son mà đúng không cho nên đâu có dám nói đâu đó Lan cố tình là đánh ờ, để xét vô đây để cho mọi người cùng thấy nè đây là màu cam đất nha mọi người rất là đẹp đúng không màu này đang rất là hot Đó. thấy không nó ờ, màu nó không có ờ, những ai mà yêu thích những màu màu nhã nè màu nhã nhã thì ờ, đây là cam đất cam đất màu rất là thời thượng sang chảnh ừ cái cái, màu cam đất này dễ xài lắm dễ xài đây là lam đánh là một màu một màu son nha màu son đất thì là nếu như mà mọi người mà muốn là đánh cái lòng môi màu à, đánh cho nó nó nó, nó đỏ đỏ lên á thì mình lấy cái màu đỏ ha mình lấy màu đỏ mình đánh lòng môi thì nó sẽ à, nó sẽ lạ hơn bây giờ là lam à, lam sẽ thử màu đỏ cam màu đỏ cam để mà đánh lòng môi cho mọi người thấy nha đây là à, màu đỏ cam đó tức là cam đất cam đất đánh ở ngoài xong rồi mọi người pha mọi người pha ờ, màu đỏ cam màu đỏ cam là cái ờ, cái cây số 1 á màu đỏ cam là cây số 1 thì mọi người đánh ở lòng môi như vậy nó sẽ lạ hơn đúng không giống như là mình đánh kiểu mà xí muội của mấy em chị tin mình à, hay là hay đánh đó nhưng mà lâm thấy rất là đặc biệt thế là nếu như mọi người là muốn pha hai màu son lại á thì mình đánh như vậy tức là cam đất ở ngoài cam đất ở ngoài vậy đánh màu đỏ cam ở trong cái lòng môi như vậy đúng không màu son rất là đẹp rất là chuẩn mướt thấm rất là lẹ luôn mọi người thấy chưa thấm rất là lẹ luôn lam không có cần phải lấy ờ, khăn giấy để thấm nữa nhưng mà nếu như mà mọi người mà muốn cái màu son của mình à, giữ lâu hơn trên môi á thì mọi người nhớ là lấy cái giấy lấy cái khăn giấy á thấm chập bậm môi trước bậm môi một lần bậm môi một lần như vậy xong rồi á mọi người đánh thêm một lần đánh thêm một cái lớp son nữa thì nó sẽ giữ lâu hơn nó sẽ giữ lâu lẩu <laughs> nó sẽ giữ lâu hơn từ 8 đến 12 tiếng đừng đó à, ok để có gì lam sẽ ghim chị ờ, Phượng Nguyễn để mà để mà mọi người có mua á thì mọi người cứ inbox cho chị Phượng Nguyễn nha đây là cái màu son mà màu son ờ, cam đất hồi trước là lam chưa có thử hôm nay lam sẽ thử cho mọi người thấy là màu cam đất tại khi mà lam livestream cái con cái cái son rose này nè cái livestream trước á, thì mọi người vô mọi người nhắn tin cho lam là à, tại sao không thử màu cam đất thì hôm nay lam sẽ thử màu cam đất cho mọi người cái hộp xăng rô thì mọi người cũng biết rồi mà đúng không cái hộp xăng rô thì mọi người cũng thấy rồi đó đó là cái hộp như này của mini garden làm quà tặng rất là rất là sang trọng luôn thì cái hộp hộp xăng rô là như vậy nè thiết kế ở trong á đây đây là mọi người đây là cái hộp xăng rô. thiết kế ở trong là như vậy thì kèm theo cái chai dầu ờ, tẩy trang môi đó vào tại trang môi thì luôn luôn cái hộp uh, sun rose nè người ta người ta kèm theo cho mình cái dầu tẩy trang môi mắt dùng nền tẩy trang môi và mắt được luôn rất là đẹp à, kèm theo là một cái phiếu bảo hành nữa cái phiếu bảo hành sản phẩm cái phiếu bảo hành sản phẩm là sản phẩm này hoàn toàn không chì không chì không thủy ngân và ít gây hại nếu như mà ai mà tìm ra những cái chất độc hại này trong sản phẩm á, thì được thì công ty sẽ thưởng nóng là 10 triệu thì đền nóng là 10 triệu đó đấy là cái à, cái phiếu sản phẩm cái phiếu bảo hành nè mọi người đó 10 triệu đây nếu mà tìm ra được những, những cái chất độc hại trong sản phẩm à, trong cái à, trong cái hộp sun rose này thì à, người ta cũng có cái à, cái quyển sổ nhỏ nhỏ này nè để mà hướng dẫn cho mọi người đó đó là là cái hộp sun rose mà làm nó lại cho mọi người cùng nắm à, trang lê lúc trước thì có 265 ngàn đúng rồi lúc trước là 265 ngàn và bây giờ hôm nay hôm nay với ngày mai là người ta sẽ giảm là người ta sẽ giảm xuống là còn 210 ngàn nếu như mà mọi người mua hôm nay và ngày mai sẽ giảm là 210 ngàn tức là mọi người đã lợi được 55 ngàn và kèm theo một cái phiếu một cái phiếu mà quà tặng 30 ngàn nữa tức là mọi người nếu như mà mọi người mua thì à, lần sau thì mọi thì lần sau thì mọi người sẽ được giảm giá ba thêm 30 ngàn nữa Nguyễn Hồng Châu chị cảm ơn em đây là màu hồng đây là màu cam đất nha màu cam đất chị đang thử màu cam đất và đánh ở trong cái lòng môi là màu đỏ cam đó pha lại với nhau pha lại với nhau là ra được cái màu này thì nó sẽ giữ trên môi của mình lâu lắm nó giữ nó nó làm xong lì nha xong kem lì đó thì mọi người đánh xong mọi người cứ ờ, nè thấy nó thấm rất là lẹ luôn đúng không mọi người thấm rất là lẹ son rose nha em son rose nè đây là son rose cái hộp của son rose là như này đây cái cây son á, là như này nè cây son của Sun Rose thì cách đây một tuần á, là chị Lam cô Lam đã ờ, đã nói cho mọi người cái hiệu son này rồi hôm nay thì hôm nay uh, ờ, Lam được biết cái thông tin là công ty Mini Garden á, đang là giảm giá đây là giảm giá cho nên Lam nói cho mọi người cùng biết à, rất là rất là có rất là có lợi cho mọi người luôn đó là từ 265 ngàn mà giảm giá xuống là 210 đó và kèm theo một cái phiếu quà tặng là 30 ngàn nữa cho cái lần mua hàng lần sau ừ, rất là có lợi luôn tính ra là mọi người lợi được 85 ngàn một cây son đó <laughs> không biết nói nhiều vậy mọi người có uh, uh, có chán không tại vì uh, tại vì khi mà chia sẻ là mình phải nói nhiều để cho mọi người cùng nắm mà đúng không thì bây giờ lam sẽ thử cây màu uh, cây màu đỏ uh, màu ờ, đỏ hồng nha đỏ hồng nha hôm bữa có ai hỏi là màu đỏ hồng đi thì hôm nay lát à, hôm nay nè Lam sẽ thử màu đỏ hồng cho bạn luôn bây giờ Lam sẽ tẩy trang à. <laughs> Lam sẽ tẩy trang bằng dầu bằng dầu tẩy trang nè tẩy trang môi ở trong ờ, ở trong cái hộp đó trong cái hộp thì luôn luôn có một cái chai này cái chai này thì mọi người thắc mắc á, là chai gì thì đây á, là cái chai mà tẩy dùng để tẩy trang môi và mắt đó nó là ra luôn nè mọi người ra sạch sẽ luôn mà nó dưỡng môi cho mình nữa nó dưỡng môi và không làm cho môi mình khô sạch sẽ luôn nè thấy không mọi người đó là dầu tẩy trang nha nếu như ai không biết cái chai này ở trong cái hộp á, thì đây lâm ờ, lâm nói luôn nó là dầu, dầu dầu tẩy trang môi và mắt à, rồi xong sạch sẽ bây giờ Lam sẽ thử màu đỏ hồng cho mọi người cùng coi nha hôm trước thì ai nói là chị Lam ờ, thử màu đỏ hồng đó màu đỏ hồng của son rose thì hôm nay Lam sẽ thử màu đỏ hồng cho mọi người cùng coi ý hồi nãy Lam quên đánh cái màu cam đất cho mọi người làm nếu như mà lát nữa ai mà chưa có ai mà vô sâu á thì là chưa có nắm á, thì Lam sẽ ờ, Lam sẽ thử lại nha Lam sẽ thử lại cho mọi người cùng coi đây là màu cam đất màu này màu này đang là hot thì sao á Lam thấy ai cũng hỏi màu cam đất cam đất hết á là nó dễ đánh dễ xài uh, ok bây giờ Lam sẽ thử uh, um, cái màu mà cây cam đất á cam đất là cây số 6 nha mọi người số 6 nha cam đất là cây số 6 bây giờ Lan sẽ thử số 2 số 2 là màu đỏ hồng hôm trước thì Lan không có thử màu này hôm nay Lan sẽ thử cho mọi người cùng coi màu đỏ hồng à, vụ gì <laughs> Nhi Trương đó là Sun Rose đang giảm giá nha Nhi Trương vụ gì <laughs> hôm nay Lam cố tình uh, viết viết ờ, lên ở ngoài cho nó sốc sốc để cho mọi người cùng thắc mắc để mọi người cùng vô nói chuyện với Lam à, đây là màu đỏ hồng nha mọi người đánh son là phải nín thở đó mọi người không biết là mọi người có giống mình không chứ đánh son là mình phải nín thở <laughs> sợ bị lem à, <laughs> có không à, hồ đầm sen có son dưỡng không hả em à, không tại vì biết sao không cái uh, son dưỡng trong uh, trong cái hộp của mini garden của cái hộp son này nè của uh, hộp son rose này thì không có son dưỡng mà có cái hồ cái cái dầu tẩy trang thôi có dầu tẩy trang là kèm theo thôi là không có son dưỡng nhưng mà cái dầu tẩy trang đó thì nó cũng là dưỡng môi của mình rồi à, là màu đỏ hồng nha mọi người màu đỏ nhưng mà nó có một chút xíu hồng hồng cũng rất là dễ thương rất là đẹp à, hôm trước thì Lam không có thử màu này nên Lam thử đây đủ tất cả màu cho mọi người cùng coi đó màu đỏ hồng nếu mọi người có pha thì ờ, mọi người không muốn màu đậm quá thì mọi người có thể là pha thêm ờ, pha cái màu màu cam đất này nè pha ra mọi người pha ra cho nó nó dịu dịu lại thì cũng rất là hay tại thường thường lam hay cũng lam cũng hay pha lắm nhưng mà Lâm thấy là cái cây sun rose này nó nó chuẩn màu rồi lam không có pha nhiều Lâm chỉ là đánh lòng môi thôi thì mọi người muốn thì mọi người cứ pha như vậy tùy còn đây là cây mà cây màu đỏ hồng Lâm thấy không cần phải pha nữa hôm trước là mình không có thử màu này nó cũng đẹp mà đúng không đúng không nè mọi người nhìn à, mặt rất là nhìn nó <laughs> đúng là nhìn nó khác đúng không hồi nãy là màu à, màu cam đất giờ là màu đỏ hồng à, chỉ một thỏi son thôi ai cũng khác hết đẹp hơn nè quyến rũ hơn nè sang hơn nè huyền bí hơn nè cũng là vì một cây son đúng không mọi người đây là màu đỏ hồng nha lam sẽ thử đây là hai cây mà Lam chưa có ờ, Lam chưa có ờ, nói cho mọi người chưa có thử cho mọi người hôm bữa à, đúng rồi đang giảm giá đó đang giảm giá nha mọi người hôm nay mà mọi người mua thì sẽ được giá tốt lắm hôm nay và ngày mai mọi người có mua thì sẽ được rất giá rất là tốt à, từ 265 ngàn mà giảm xuống là 210 ngàn người tức là mọi người đã được uh, tiết kiệm 55 ngàn rồi đó và sau đó là mọi người uh, mọi người còn được tặng thêm một cái phiếu một cái phiếu giảm giá thêm 30.000 cái phiếu quà tặng á 30.000 cho cái lượt mua hàng lần sau uh, xong lì xong kem lì đúng là giữ khoảng chừng 8 đến 12 tiếng nếu như mà mọi người biết uh, uh, mọi người uh, biết giữ nè mỗi lần mà mọi người ăn xong á thì nhớ là, là thật thật ra cái son này nó cũng không có trôi màu lắm đâu bữa lâm ăn nó lâm, lâm ăn rồi lâm uống nước rồi uh, làm làm đủ trò hết nhưng mà vẫn còn vương trên môi của mình đó chính là nó nó không có bị trôi son đáng kể tức là lâm đánh á lâm đánh son xong lâm hay ờ, pha thêm một lớp son nữa để cho cái môi của mình để cho cái màu của mình nó giữ lâu hơn màu son nó giữ lâu hơn trên môi mình à, ừ chị Phượng Nguyễn bán nha chị Phượng Nguyễn bán á Lam có tác chị Phượng Nguyễn trên bài á Nhật Duy chị Vân xài son không em mua tặng cho chị nè <laughs> Nhật Duy thật là thật là thảo thật là thảo lòng quá đi hà ừ thì nếu như mà mọi người mua thì một cứ mua cho cứ ờ, gửi tin nhắn cho chị Phượng Nguyễn nè ha hôm nay đó là cái tin chấn động mà cô Lam muốn gửi đến cho mọi người nhất là các bạn nữ đó mình uh, có mua son thì tranh thủ mua hôm nay và ngày mai uh, sẽ được uh, giảm giá rất là tốt <laughs> xong rose cái mùi thơm lắm cái mùi giống như mùi uh, hoa hồng gì đó mùi của uh, hoa hồng đó thì rose mà rose là hoa hồng mà đúng không thì cái mùi y chang như hoa hồng vậy đó uh, cái này là son không chì nha võ ngọc hạnh son không chì thì đây là cái phiếu sản phẩm cái phiếu mà bảo hành sản phẩm nè cái phiếu bảo hành sản phẩm nha mọi người phiếu bảo hành á, thì nếu như mà ai mà phát hiện sản phẩm mà chứa chì chứa thủy ngân và cọc ít thì ờ, công ty mini garden sẽ thưởng nóng cho mọi người là 10 triệu đó đây là cái phiếu bảo đảm là son không chì son lì nhưng mà không chì à, ờ, son lì nhưng mà không chì đó à, không có bị thâm môi tại vì nó đâu có chì đâu mà thâm môi đúng không là mình đánh uh, um, thật ra thì lam có những cây son mà bị mà nói chung là liệt liệt kê vô cái danh sách là son có chì đó nhưng mà đâu có ai đảm bảo cho làm đâu không có ai có ở ngoài đường cho làm cái giấy đảm bảo là là là được thưởng 10 triệu biết luôn biết là sao có có trì luôn có trì luôn nhưng mà nhưng mà sao giờ đây đúng không tại vì mình thích son quá mà còn cái cây son ờ, son rose này thì người ta đảm bảo cho mình là son không trì son không trì thì mình yên tâm hơn những cái son kia thì lâm đánh là lam chỉ đánh là trong cái khoảng trong cái phạm vi mà khoảng chừng uh, ngắn thôi mấy tiếng đồng hồ thôi chứ là một ngày đi một ngày làm việc á thì lan chị đánh đánh những cái son đó tại vì sau đó những cái son đó là nó nó có chì nhiều mình không có nên xài nhiều trên ờ, mặt và trên môi của mình thì những cái son đó thì Lam chỉ dành cho những cái trường hợp mà đặc biệt thôi còn mấy cái mấy cái son mà son rose nè thôi son mà không có chì á, thì Lam sẽ xài thường xuyên tại vì ờ, không có chì đảm bảo cho môi của Lam không bị thâm nè Lam tranh thủ nói chuyện với mọi người chút xíu thôi cho nên là uh, một lát nữa Lam sẽ ra ngoài rồi nay thứ bảy mà đúng không mọi người rất là vui khi mà mọi người vô nói chuyện với Lam một chút xíu à, các bạn nữ mình á, thì nếu như mà ai mà biết điệu rồi nè đó thì à, đây là cơ hội cho mình mua son son giá rẻ mà rất là đẹp chất lượng luôn son rose thì mọi người cũng biết rồi đó thì nó à, nổi tiếng từ nào giờ rồi mà um, ừ. son rất là đẹp chút mình môi thâm dùng màu gì hả chị thấy là môi thâm những cái những cái dòng mà hôm nay chị nói cho mọi người biết á là tàn là dễ không à tàn là nhẹ màu màu lên môi rất là dễ à, môi thâm cho dù thâm lên nó lên môi mình nó cũng chuẩn màu nó không có sao hết á <laughs> đây là màu ờ, màu đỏ hồng nha mọi người màu đỏ hồng đó để cho mọi người cùng ngắm thêm chút xíu nữa nếu như mà ai mà muốn Lam thử thêm màu thì lát nữa Lam sẽ thử lại cho mọi người cùng coi tức là mình có khoảng chút xíu thời gian với nhau đó à, đây bây giờ Lam sẽ thử màu gì nữa bây giờ bây giờ mọi người muốn Lam thử màu gì à, Lam sẽ thử màu đó cho các bạn ờ, cùng ngắm luôn à, đúng rồi 2.10 ngày một cây hôm nay nè hôm nay với ngày mai nè hôm nay với ngày mai à, Kiều Phương số mấy vậy chị đây là con cây số 2 màu đỏ hồng nha Kiều Phương màu đỏ hồng lên môi rất là đẹp đó màu đỏ hồng nha à, hôm nay chị không hát hả lát nữa chị ờ, muốn hát bài gì <laughs> muốn hát bài gì muốn hát cải lương hay sao hẹn hát cải lương mấy lần rồi nhưng mà chưa có hát cho mọi người cùng nghe nữa uh, Nguyễn Thúy cây số 3 là cây cam uh, cây số 3 là hồng ruby đúng không hồng ruby bây giờ Lam sẽ thử màu hồng ruby cho mọi người coi nha à, Lam có ghi cái Lam có vẽ màu đây nè lát nữa có gì mọi người uh, mọi người cùng uh, so sánh nha xong rồi có gì uh, muốn thích màu gì thì Lam sẽ thử lại cho mọi người cùng coi đây là số 6 cam đất là số 6 số 2 số 2 là đỏ hồng nha bây giờ thử màu gì cho mọi người cùng coi đây bây giờ là Lam sẽ thử cây hồng ruby nha uhm, hồng ruby hay đỏ cam nhiều à, nhiều bạn thích là màu hồng với màu đỏ cam màu nào cũng đẹp hết á hay là chị thử màu à, màu hồng ruby trước nha hồng ruby thì nó nhẹ trước đi thì sau đó thì à, màu thử màu đỏ cam sau ha đây là tin chấn động của Lam gửi đến cho mọi người đó cái tin chấn động là son Rose giảm giá tức là à, công ty mini garden không có phải là lúc nào họ cũng có khuyến mãi đâu cho nên nếu như hôm nay mà có giá tốt thì mọi người nên mua tại vì son rose là son tốt mà son bảo đảm không chì không chì nhưng mà lì nhưng mà không chì rất là tốt cho môi không có hại môi không phải bị bị thâm mô cho nên mọi người yên tâm còn những cái son mà dòng son dòng son khác trên thị trường thì thì mình biết là có có chì luôn á biết có chì mà rất là đắt tiền nữa mà vẫn cứ mua <laughs> mà vẫn cứ mua tại vì sao tại vì nó có độ bám nó có độ bám lâu đúng không mọi người biết là cái son mà thật ra không muốn nói tên nhưng mà có những cái loại son mà có những cái độ bám rất là lâu rất là lâu luôn tại vì trì nhiều trì nhiều thì sẽ ờ, sẽ vương sẽ để trên môi của mình lâu trên lâu trên bám bám cái độ bám nó sẽ lâu hơn thì ờ, cái gì cũng vậy <laughs> chấp nhận mình chấp nhận thì ờ, chịu thôi bây giờ lam sẽ thử màu màu hồng sang hô màu hồng sang hô nha mọi người <laughs> thanh thúy nguyễn bán gì vậy em dạ chị ơi em không có bán à, em không có bán em ờ, em chỉ là nói cho mọi người cùng biết là hôm nay là son ờ, cái nhãn hiệu son rose đang là giảm giá cho nên để cho mọi người cùng mua nè giảm giá rất là tốt luôn từ 265 ngàn mà giảm xuống cái giảm xuống cái bèo 210 ngàn đó cho nên là tranh thủ nói cho mọi người biết để mọi người đi mua son tốt son đẹp à, rồi à, được giảm giá là được giảm giá là 55 ngàn đây là màu hồng ruby màu hồng ruby nha mọi người đẹp đúng không ai mà thích màu hồng á là màu hồng này là không có sợ ờ, không có sợ bị lỗi thời luôn màu nó không có bị ờ, nó không có quá là nói chung là <laughs> rất là dễ chịu hai à, đây là màu hồng ruby dễ thương không có bị ờ, lỗi mốt đó là màu hồng ruby nha em màu hồng ruby cây số 3 hồi nãy chị làm hồi nãy bé nào nói là chị làm thử cây số 3 màu hồng ruby đây bây giờ chị làm thử đây để cho mọi người cùng coi ờ, ừ đúng rồi hôm nay là giảm giá đó em giảm giá là từ 265 ngàn mà giảm xuống còn 210 đó <laughs> chị có chị có tác cái chị ờ, bán hàng á chị Phượng Nguyễn nè chị có tác chị Phượng Nguyễn bán hàng á ai mua thì cứ ờ, vô chị Phượng Nguyễn nè à chị sẽ là cái người mà giải đáp thắc mắc cho mọi người đây là màu hồng ruby những ai mà thích cây màu hồng này thì lâm thấy là rất đẹp nè thấm nhanh đúng không mọi người thấm rất là lẹ luôn à, màu thử bích hào chị thử màu cam hả màu cam màu đỏ cam hả màu đỏ cam hay là màu cam đất màu cam đất thì nãy chị thử rồi thì lát nữa có gì chị sẽ thử lại ha màu hồng ruby rất là màu này không có bị quê đúng không mọi người nhìn rất là đẹp ai mà thích màu hồng á thì ờ, cái màu hồng này là không có bị lỗi mốt nè đó đây là màu hồng ruby cây số 3 nha mọi người ừ. hồng ruby hả hồng ruby hồng san hô hồng ruby quên ta trong uh, trong sun rose thì uh, sâm sông râu thì ờ, người ta nói là hồng ờ, hồng san hô hồng san hô đúng rồi hồng san hô nha cái số 3 hồng san hô chị <laughs> quên một hồng ruby <laughs> hồng san hô đây là cây số 3 rất là đẹp hôm nay mình thử mấy màu đây mọi người hôm trước là làm thử bốn năm màu gì đó hôm nay làm sẽ thử uh, làm thử thêm khoảng chừng thêm một màu nữa đi ha một màu nữa đi tại vì bây giờ là lam lát nữa lam đi ra ngoài rồi lam tranh thủ nói chuyện với mọi người con cọp này mọi người <laughs> à, hồng san hô hồng san hô nha không phải là hồng ruby mà hồng san hô à, võ văn minh có da bên quận 7 không hả hình như là có nha da toàn quốc luôn đó da toàn quốc luôn thì võ văn minh cứ gọi cho chị ờ, cứ điện thoại cho chị ờ, hay là nhắn tin cho chị Phượng Nguyễn á chị Phượng Nguyễn sẽ giao hàng cho Giỏi Văn Minh à, Thu Nguyễn chị muốn mua màu hồng sang hô Thu Nguyễn ơi chị cứ liên lạc với chị Phượng Nguyễn á chị Phượng Nguyễn bán cho ha chị Phượng Nguyễn là cái người mà bán son nè à, đây là màu hồng sang hô ừ, Kim Ngọc màu đỏ cam hả ừ chị cũng thích màu đỏ cam tức là những cái màu son của bên rose của bên son rose là lâm thấy là chuẩn màu đẹp xài nó không có bị khô môi giữ màu lâu à, bây giờ lam mọi người ờ, mọi người nhìn lại nha nhìn lại cái màu này cho lam nha đó màu hồng ruby bây giờ lam sẽ thử màu đỏ cam nha à, kim ngọc ok màu đỏ cam nha kim ngọc um, Ngoan Huỳnh màu đầu tiên là màu gì vậy chị? Màu đầu tiên là màu cam đất Không thôi lát nữa thì ờ, chị sẽ ờ, sẽ thử lại màu cam đất cho cho em coi nha ừ. <laughs> Đây là chương mục mà làm đẹp Chương mục mà chắc là các bạn nam không có hứng thú đâu ha Tại vì làm đẹp mà chỉ có phụ nữ thôi mang đến hạnh phúc cho nhau chết rồi lem rồi cái này nó bé quá mặt mèo rồi đây là cái ờ, chai ờ, dầu tẩy trang môi nha mọi người nãy giờ lam dùng cái cây dầu dầu tẩy trang môi này không thôi đó nó có kèm theo trong cái hộp son á à, nó kèm theo cái hộp son đó cho nên là mọi người yên tâm lúc nào cũng có cũng có đi kèm theo nay cô Lam nhìn cô Lam rocker quá ha này à, à, cuối tuần mà cuối tuần lâu lắm rồi mới đi ra ngoài cho nên là hôm nay cô Lam à, súng xính chút xíu sẵn tiền là khoe khoe với mọi người một tin chấn động <laughs> ok bây giờ màu à, màu đỏ cam màu đỏ cam là cây số uh, màu đỏ cam là cây số mấy ta uh, màu đỏ cam là cây số mấy mọi người nhắc cho Lan biết đi tại vì nhiều son quá Lan cũng không nhớ nữa màu đỏ cam màu đỏ cam là cây số 1 phải không ta <laughs> rất là nhiều son gia tài của Lam không có gì hết chỉ có son thôi à, màu đỏ cam là cây số 1 mừng quá thấy được là cây số 1 rồi màu đỏ cam đây để anh thử cho mọi người màu đỏ cam nha ai mà thích tông là tông nóng á thì uh, mấy cái màu này nè nha mọi người đẹp quá màu đỏ cam Lam thích màu uh, ờ, Lam thích màu đỏ cam Kiểu như là Lam uh, ờ, Lam hợp với mấy cái màu này Đó. Mỗi người có một màu thích Đúng không? Mỗi người có một màu yêu thích Màu cam rất là đẹp nè, thích chưa mọi người? Đẹp không? màu rất là chuẩn luôn nó giống như là nhung vậy đó mọi người thấy không nhìn nó giống như có một lớp nhung nhẹ trên cái môi của mình nè ha nhìn thấm rất là lẹ luôn màu đỏ cam nha mọi người à... <gasps> xong rồi thì thử màu cam à, màu cam đất hả ừ. không không có màu hồng phấn nha huỳnh thì uh, huỳnh thị thi không có hồng phấn son này à, son rose thì có những cái màu son mà nãy chị đang đánh rồi đó màu à, màu cam đất nè màu đỏ hồng màu hồng sang hô và bây giờ là màu đỏ cam là màu đỏ cam là cây số 1 đó hôm trước thì Lam có thử những cái màu à, màu này rồi cho mọi người cùng coi rồi chỉ có hai màu là màu cam đất màu cam đất với lại màu đỏ hồng là Lam chưa thử thôi thì hồi nãy vô cái ờ, cái livestream thì Lam có thử hai màu này cho mọi người cùng coi rồi đó màu cam đất và màu đỏ hồng thì nát nữa nếu nếu như mà xong cái livestream này á, thì ai vô sau thì nhớ là có quan tâm thì mình coi lại chút xíu ha đây là màu đỏ cam rất là đẹp luôn mọi người giống như là giống như là mình ờ, cái son giống như có một lớp nhung nhẹ đúng không mọi người nhung nhẹ nó không có bị ờ, quá bóng mà nó rất là thấm lẹ luôn ừ. đúng rồi đau càng đau chị ơi em thích cây, số 1 hả cái số 1 này là cây đỏ cam á đau càng đau đây là giảm giá nha mọi người đây là giảm giá giá rất là tốt từ 265 ngàn mà giảm xuống 210 ngàn rồi còn kèm theo quà tặng cái quà tặng phí quà tặng 30 ngàn cho cái đợt mua hàng lần sau thì nếu như hôm nay mọi người mua và ngày mai mọi người mua thì mọi người sẽ được những cái ưu đãi đó tức là tổng cộng đó là mọi người sẽ được ưu đãi là 85 ngàn đó cho một cây son thì quá hời rồi à, bây giờ mọi người muốn Lam thử màu gì nữa nè Lam sẽ thử rồi uh, tranh thủ Lam đi ra ngoài rồi uh, ờ, Sun Rose Lam nói lại luôn là Sun Rose cái hộp của Sun Rose là như vậy đây dùng làm quà tặng rất là tốt rất là đẹp rất là sang chảnh luôn đó thì trong cái hộp xăng rose thì có cái uh, uh, đây trong cái hộp trong mỗi hộp xăng rose thì có cái uh, cái chai dưỡng cái chai mà tẩy trang môi tẩy trang môi này thì dùng để tẩy trang môi và tẩy trang mắt được luôn nha mọi người thì uh, thiết kế của họ là như vậy nè đó thiết kế của cái hộp son là như vậy mỗi cái hộp hộp son đều có kèm theo là cái chai dầu tẩy trang này giá của cây rose này bình thường á giá bình thường là 265 ngàn 265 ngàn nhưng mà hôm nay và ngày mai thì sẽ được giảm giá là từ 265 mà xuống 210 ngàn đó cho nên Lam mới uh, nói cho mọi người biết để mọi người tranh thủ cùng mua nha uh, ok bây giờ Lam sẽ thử màu gì nữa một màu nữa thôi nha một màu nữa thì Lam sẽ đi công chuyện rồi uh, màu cánh sen đi hả Thủy Vân Nguyễn thì bây giờ cái màu cánh sen nó giống như là cái màu ờ, màu cây số 3 là mày ờ, màu hồng san hô đó màu hồng san hô là giống như là cái nó tự tự giống như màu cánh sen vậy nhưng mà hồng san hô thì dễ chịu hơn nó dễ chịu hơn là cái ờ, hồng cánh sen nó hơi nó dễ thương lắm cái màu nó dễ chịu lắm à, màu cam đất hả bây giờ làm thử màu cam đất thêm một lần nữa cho mọi người cùng coi nha à, màu son màu gì màu cam đất hả uh, màu cam đất hay là màu gì bây giờ Lam sẽ chọn một màu nữa nha cam đất nha ok bây giờ Lam sẽ chọn màu cam đất mọi người thấy màu ờ, màu đỏ cam này đẹp không màu đỏ cam nha rất là đẹp rất là đẹp luôn ừ, màu cam đất rồi ok màu cam đất thì có là đây thì chỉ có một gỗ tươi nè rồi uh, cái số 5 là màu ờ, màu gì màu cam đào bây giờ còn cái màu cam đào với cam đất thì mọi người muốn là màu cam gì màu cam đất hả rồi ok cho cho các bạn nữ nào muốn những cái màu nhẹ nhẹ nè màu cam đất ok vậy nha à, màu cam đất thì nó dễ đánh lắm cái đó màu cam đất thì thường là lam hay à, hay pha thêm một chút xíu màu đỏ cam này vô lòng giữa lòng lòng môi giữa nè lam pha thêm chút xíu nữa vô để cho cái à, môi của mình nó đẹp hơn nó à, nó có lạ lạ chút xíu <clears throat> đây là dầu tẩy trang nha mọi người <clears throat> màu cam đất hả cam đất hay cam đào cam đất đi ha mọi người nói là màu cam đất đẹp đó bây giờ Lan sẽ thử một cam đất tại vì cam đất hồi ờ, livestream trước thì Lam chưa có nói màu cam đất nhiều hôm nay thì ờ, màu cam đất thì Lam sẽ cho Lam sẽ thử cho mọi người thể theo yêu cầu nha à, lên mua chị màu nào cũng đẹp hả cảm ơn em nhưng mà chị thấy là mình những cái màu này nó dễ lắm em ơi mình trang điểm chút xíu mình trang điểm chút xíu là mình đánh son lên là nó sẽ đẹp ai cũng đẹp thôi em thấy là phụ nữ mình có tí son tí phấn lên thì ai cũng đẹp như nhau hết á uhm. ok bây giờ thì uh, lam sẽ thử màu cam đất nha uh, nguyễn loan son lì đây là son kem lì nha nguyễn loan son kem lì tức là cái màu của nó nó uh, nó lì nó nó nó giống như màu nó, nó nó lên môi mình giống như có một lớp nhung nhẹ nó lì chứ nó không có bị không có dễ trôi đâu nha son không có môi trôi à, không có dễ bị trôi đâu à, bây giờ là lam sẽ thử uh, màu cam đất <coughs> màu cam đất là cây số 6 cây số 6 là màu cam đất ok thế <coughs> theo yêu cầu nha thế theo yêu cầu của mọi người lam sẽ thử màu son đất uh, uh, màu cam đất cho mọi người thấy rõ chưa màu cam đất dành cho những ai mà uh, thích uh, nhẹ nhàng đó thích nhẹ nhàng tự nhiên thì đây là màu cam đất người xong rồi đó đây là một cam đất nha mọi người ha đây là một cam đất thì nếu như mà mọi người muốn muốn đánh thêm cái lòng môi cho nó ờ, cho nó ẩn ẩn hồng lên đó thì mọi người pha cho lam cái cây số 2 đó là cây màu đỏ cam nè ha màu đậm đỏ cam thì ờ, nó sẽ nó sẽ lạ hơn nó sẽ dễ thương hơn đồng thời là mình muốn giữ cái màu cam đất ở trên môi nè để làm thử cho mọi người cùng coi nha nhìn nó lạ hơn đúng không cũng là màu cam cũng vẫn là màu cam đất nhưng mà mình đánh chút xíu lên ở giữa chính lộng giữa lông môi như vậy nè đúng không mọi người thấy nó lạ hơn đúng không đây là màu à, lam pha là pha cây số 2 đó số 2 là cây đỏ cam để cho nó lạ lạ chút xíu à, ánh tiết chị lam này sẵn rồi không cần đánh son cũng được không em ơi <laughs> cũng phải có son cũng phải có phấn chứ không thể nào mà để ờ, thấy là không được tự tin mình phải tự mình, tự nhiên có son phấn lên là mình tự tin hơn đúng không um, đó một chút xíu một chút xíu ờ, thông báo cho mọi người cùng biết ví dụ mà ai mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với chị Phượng Nguyễn ha chứ ờ, Lam không bán chị Phượng Nguyễn sẽ là cái người mà giải đáp thắc mắc cho mọi người mọi người có mua hàng thì cứ liên lạc với chị Phượng Nguyễn à, xong livestream này thì Lam sẽ tác uh, ờ, số điện thoại của chị Phượng Nguyễn vô mọi người có mua thì mọi người uh, uh, gọi điện thoại cho chị Phượng Nguyễn nha uh, ừ thì hôm nay kiểm giá đấy mọi người Lam nói luôn là hôm nay được giảm giá nha hôm nay được giảm giá và ngày mai được giảm giá mà người tranh thủ mua đi ông thôi là sẽ mất cơ hội đó giảm giá hôm nay rất là giảm ờ, mọi người tiết kiệm được 55 ngàn đó mọi người ơi ờ, một cây son là 60, 200, à, 265 ngàn giảm xuống còn 210 tức là mọi người được ờ, tiết kiệm là 55 ngàn đó và hôm nay mọi người ờ, mua son thì sẽ được kèm theo cái uh, phiếu quà tặng thêm 30 ngàn cho cái đợt mua hàng lần sau rồi nói rõ thông tin vậy luôn đó cho mọi người cùng biết đó à, chúc mọi người thứ bảy vui vẻ nha cảm ơn mọi người nhiều rất là cảm ơn mọi người đã nãy giờ đã quan tâm à, cùng trò chuyện với lam ừ. bye bye